tầm quan trọng của mạng xã hội phân quyền ViTa. Mạng xã hội phân quyền ViTa là một nền tảng mạng xã hội mới, được thiết kế để tạo ra một môi trường an toàn và công bằng cho các thành viên. Các tính năng phân quyền của ViTa cho phép người dùng kiểm soát thông tin cá nhân và chia sẻ nó chỉ với những người mà họ muốn. Điều này làm tăng sự riêng tư và giảm nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân. Vài trà cũng có một tính năng độc đáo gọi là sổ đen, blacklist, cho phép người dùng chặn hoặc cấm người dùng khác xem hoặc tương tác với nội dung của họ. Điều này cũng tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn và giảm thiểu nguy cơ bị quấy rối hoặc bắt nạt trực tuyến. Mạng xã hội phân quyền vai trà cũng có thể giúp người dùng tạo ra mối quan hệ chặt chẽ hơn với những người mà họ chọn để chia sẻ thông tin. Những tính năng như nhóm và cộng đồng cho phép người dùng kết nối với những người có sở thích và mục đích chung, tạo ra một môi trường chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm hữu ích. Trong bối cảnh các mạng xã hội khác đang bị chỉ trích vì việc thu thập dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư, mạng xã hội phân quyền Visa có thể giúp người dùng tạo ra một môi trường an toàn và bảo vệ quyền riêng tư của họ. Tầm quan trọng của mạng xã hội phân quyền Vita là đưa ra một lựa chọn mới cho người dùng, cho phép họ tương tác và chia sẻ thông tin một cách an toàn và bảo vệ quyền riêng tư.